Xin chào, à, tôi là Phạm Thanh Bình. Ở trong video này thì tôi hướng dẫn anh chị cài phần mềm Zoom để chúng ta học online ở trên hệ điều hành Windows. Đầu tiên anh chị hãy vào phần uh, Google chị nhé, đăng nhập vào Google. Và sau đó là anh chị uh, gõ từ khóa đó là Zoom anh chị nhỉ, Zoom này. Sau đó bấm Enter. Ở cái trang đầu tiên này là anh chị uh, nhấp vào phần download cho tôi. Sau đó là ở cái mục đó là Zoom Client cho cuộc họp là anh chị bấm vào phần ờ, tải xuống cho tôi và phần mềm zoom đó là tải xuống thì ở bên dưới đây góc trái đây anh chị nhé là, là anh chị có thể bấm vào nhấp bút vào để đặt luôn và cái file này lưu ở đâu thì anh chị bấm vào phần cái cái, cái ô này này có cái phần ờ, cái dấu mũi tên phía trên anh chị bấm vào đây thì cái file chúng ta mới tải về nó nằm ở đâu thì anh chị bấm vào phần hiển thị ở trong thư mục như vậy là cái file này nó nằm ở trong cái mục download anh chị nhé sau đó là để cái đặt phần mềm này anh chị bấm vào phần uh, nhấp đôi chuột vào phần cái file cài đặt này zoom install này nhấp đôi vào sau đó bấm vào phần run để chúng ta tiến hành cài đặt phần mềm zoom cho hệ điều hành Windows bấm vào yes và bấm vào phần đăng Rồi, ờ, tôi kéo xuống bước tiếp theo là chúng ta tiến hành ờ, đăng ký tài khoản ờ, zoom thì để đăng ký anh chị bấm vào phần say như tôi thì chúng ta có ba bước đăng ký như sau là anh chị có thể đăng ký bằng cái mã SSO hoặc là anh chị có thể đăng ký bằng uh, tài khoản Google hoặc đăng ký bằng tài khoản Facebook thì uh, anh chị uh, nhớ là đăng nhập sẵn bằng Gmail chị nhé thì tôi hướng dẫn chị đăng ký bằng tài khoản Google đó thì anh chị cũng vào Google cho tôi sau đó anh chị đăng nhập vào cái địa chỉ Gmail của mình và sau đó anh chị mở lại giao diện phần mềm Zoom thì tôi sẽ bấm vào phần Google và anh chị chọn đến cái tài khoản Gmail nhé Đây, tôi chọn vào đây sau đó là anh chị ờ, ở cái phần ờ, mở url zoom lăn là anh chị bấm vào tích ô này cho tôi sau đó anh chị bấm vào phần gì là mở zoom đó là nó tự động nó kết nối vào gì với tài khoản uh, gmail của anh chị đó như vậy là cái tài khoản à, tự động nó kết nối với gì uh, với cái tài khoản uh, gmail của mình rồi thì để tham gia được cái buổi học ở Zoom online thì anh chị có thể bấm vào phần Zoom đây đó thì uh, bên đơn vị tổ chức khóa học sẽ gửi cho anh chị một cái gì uh, à, ID của cái cuộc họp đó và sau đó anh chị nhập ID vào đây và anh chị uh, ở cái mục Do name mà anh chị nhập họ tên của anh chị vào sau đó anh chị bấm vào phần zone để chúng ta đăng nhập vào để chúng ta tham dự buổi học như vậy là tôi đã hướng dẫn anh chị là cách cài đặt phần mềm Zoom ở trên hệ điều hành máy tính Windows nhé, Windows 7 và Windows 10.